Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường gold forex, chứng khoán và dầu của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý biết thì tuần qua là một tuần à, tăng giá nhẹ của vàng. Đấy, trong tuần qua thì cầu vàng của chúng ta vẫn biến động khá là hiền lành, chưa có nhiều bứt phá mặc dù tuần là tuần chúng ta kỳ vọng thông tin rất là mạnh. Thực tế thì thông tin cũng rất là mạnh, nhưng mà cầu vàng của chúng ta hiện nay đang tích lũy và đi ngang một cách nó khá là hiền lành. Thông tin tuần qua thì rõ ràng là cái thông tin về Nam Farm tỷ lệ thất nghiệp thực ra là một thông tin nó rất là tốt à, nhưng mà không hề làm cậu vàng chúng ta nao núng và xuống giá ngược lại cậu vàng của chúng ta còn bứt phá trở lại sau khi thông tin tốt được công bố Đó. với những thông tin công bố ờ, tuần qua có thể nói là thông tin kinh tế của Mỹ đầy bất ngờ Đó. làm ngỡ ngàng tất cả giới chuyên gia cũng như những nhận định của chúng ta vì như chúng ta biết đó, là từ đầu ờ, tháng 3 đến giờ là nền kinh tế Mỹ đa phần vẫn đóng cửa các bang mới mở cửa trở lại một phần nhưng mà những số liệu kinh tế công bố thì nó rất là tốt trong từ tháng trước cho đến tháng này rất là lạc quan chúng ta cũng không hiểu rõ cái chi tiết và có lẽ là do chúng ta không hiểu hết cái cách thức thu thập dữ liệu và cách thức công bố thông tin của Mỹ là cuối cùng là như thế nào nhưng rõ ràng là kinh tế là đã suy thoái rồi chúng ta biết như Việt Nam chúng ta chỉ uh, đóng cửa uh, giãn cách xã hội có 3 tuần nhưng mà GDP của chúng ta ở quý 2 giảm từ 6% tụt về 0,36% thì Mỹ việc Mỹ đóng cửa 3 tháng liên tục không làm ăn gì rõ ràng GDP của Mỹ được công bố vào cuối tháng 7 ờ, này có lẽ nó sẽ là rất xấu chứ nó sẽ không lạc quan như những cái dữ liệu công bố trong mấy tuần gần đây đâu đó còn thực tế thì chúng ta cũng không biết cách thức Mỹ tính thế nào có tính khác Việt Nam hay không chúng ta biết là Việt Nam dịch Covid chúng ta khống chế rất là tốt chưa có một ca nào tử vong cả đấy chúng ta chỉ giãn cách xã hội có 3 tuần là mở cửa nền kinh tế trở lại nhưng mà bây giờ ngay các bạn đi đường các bạn biết đấy rất nhiều cửa hàng đấy, các văn phòng cho thuê mà đang thiếu vắng người thuê thì Mỹ thì tôi tin là nó sẽ còn bi đát hơn chúng ta rất nhiều chúng ta biết là số công ty nộp đơn phá xin bảo hộ phá sản ở Mỹ lớn chưa từng có không hiểu là dữ liệu kinh tế Mỹ tốt lấy ở đâu ra thôi nhưng thôi chúng ta cũng không bàn quá nhiều về dữ liệu tốt hay xấu nữa chúng ta chỉ biết tuần qua là một tuần tin kinh tế rất là tốt nhưng không hề làm cậu vàng của chúng ta đi xuống mà cậu vàng của chúng ta vẫn tiếp tục bứt phá đi lên hiện nay thông tin sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến thị trường đó là chúng ta biết đợt bùng phát trở lại của dịch Covid-19 Đấy, chúng ta biết là hiện nay cái tỷ lệ bùng phát đang rất là nhanh Đấy, mới ngày nào chúng ta mới có 5 triệu người nhiễm bệnh Hiện nay chúng ta có hơn 11 triệu người nhiễm bệnh rồi, 11.250 triệu người nhiễm bệnh. Mỗi ngày của chúng ta gần 200.000 ca nhiễm bệnh. Ngay cả ở Mỹ bây giờ, ngày nào cũng trên 50.000 ca. Thật sự là cái chúng ta biết là trong đợt bùng nổ dịch hồi tháng 3 khi Mỹ phải đóng cửa, giãn cách xã hội là một ngày số ca nhiễm bệnh của Mỹ chỉ hơn 30.000 ca, bây giờ lên thường xuyên ở mức trên 50.000 ca. Mặc dù số ca tử vong thì ít hơn, Trước kia một ngày của Mỹ là tử vong đều 1.500 đến 2.000 người. Hiện nay thì tử vong dưới 1.000 người. Nhưng chúng ta biết là với cái tốc độ lây lan đang lên nhanh thì sớm muộn các bệnh viện sẽ quá tải và số ca tử vong nó sẽ tăng đột biến sớm thôi. Trong 1-2 tuần tới thôi, khả năng nó sẽ sớm phản ánh luôn. Hiện nay người Mỹ đang lạc quan thái quá do cái động phát ờ, động tác gọi là bơm tiền ờ, không kiểm soát của Fed nó đã tạo cho người dân Mỹ như chúng ta biết đó, ờ, theo thống kê thì người dân Mỹ là chưa bao giờ đó, ờ, trong tài khoản của người dân có nhiều tiền như bây giờ đây là một điều vô lý bởi vì đáng nhẽ người dân phải nhiều tiền nhất lúc kinh tế đỉnh cao lúc họ đang đi làm còn bây giờ là gì họ ở nhà đi chơi nhưng mà tài khoản được bơm tiền và họ có nhiều tiền nhất đây là một nghịch lý và cái nghịch lý này sẽ sớm qua đi chúng ta biết là cái gói cứu trợ của chính phủ Mỹ hiện nay là mới ờ, đối với người dân trợ cấp thất nghiệp là mới đến hết tháng 7 còn gói mới còn chưa thỏa thuận và chưa được công bố nhưng nếu nó được công bố thì chắc chắn nó cũng sẽ bé hơn gói cũ nước Mỹ không thể in tiền một cách mãi mãi như vậy được à, khi nước Mỹ in tiền quá nhiều thì các chủ nợ của Mỹ các nhà đầu tư sẽ quay lưng không mua trái phiếu Mỹ hoặc là lợi tức trái phiếu sẽ phải đẩy lên rất là cao nó sẽ gây ra lạm phát đây là đương nhiên rồi tiền in ra thì hàng hóa nhất định sẽ tăng giá cái này là quy luật tự nhiên và vàng cũng vậy thôi khi tiền in vô tội vạ thì vàng sẽ tăng chắc chắn luôn vàng sẽ vào chu kỳ tiếp tục tăng giá còn tất nhiên trên đường tăng thì vẫn có những nhịp điều chỉnh là bình thường thậm chí điều chỉnh 200 đô trước khi tăng tiếp là bình thường không có gì cả nhưng có lẽ là về ờ, tầm nhìn 2-3 năm tới xu hướng chung của vàng sẽ tăng giá thôi nếu chúng ta nhớ lại thì chu kỳ in que trước là vàng tăng giá rất mạnh sau đó vàng bắt đầu giảm giá khi Fed dừng bơm QE và bắt đầu tính nâng lãi suất hút tiền về còn bây giờ Fed đang bơm tiền rất là ồ ạt do vậy xu hướng chung của chúng ta vàng sẽ tiếp tục tăng giá nhưng chúng ta cũng cẩn thận khi vì vàng đang tiến rất gần đỉnh cũ quanh cái vùng 1.800-1.9 hoàn toàn có thể xảy ra một nhịp điều chỉnh khá mạnh trước khi vàng tăng tiếp do vậy chúng ta cũng cẩn thận ở thời điểm này không thừa về thông tin thì chúng ta biết là Nam Farm tuần qua công bố ngày thứ năm về thứ sáu là Bank Holiday của Mỹ à, nghỉ lễ Quốc Khánh chúng ta biết là lương thu nhập theo giờ thì giảm nhé giảm mạnh hơn dự kiến nhưng mà số việc làm được tạo mới trong tháng thì tăng tăng rất mạnh dự kiến chuyên gia chỉ tăng 3 triệu việc làm cuối cùng tăng 4,8 triệu việc làm tỷ lệ thất nghiệp giảm rất mạnh giảm từ 13,3 về 11,1 nói chung là khá ảo diệu số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì tăng nhẹ đấy 1,4 triệu ờ, đơn cán cân thương mại thì âm nặng cái này không ngạc nhiên vì Mỹ đang bơm tiền cật lực thì cán cân thương mại âm rất nặng là được là bình thường thôi Đấy. Tổng thống Donald Trump phát biểu thì vẫn đang rất là lạc quan. Thực ra thì tất cả mọi hành động của Donald Trump cũng là phục vụ mục đích bầu cử thôi. Chứ Donald Trump giờ gần như không quan tâm đến sức khỏe của người dân nữa đâu. Cũng không quan tâm nhiều đến nền kinh tế Mỹ đâu. Mà quan tâm đến chiến dịch tranh cử của ông ta. Người dân Mỹ thì hiện nay đang rất là chủ quan với dịch bệnh. Có lẽ khi nào Mỹ số người chết nó phải chạm đầu triệu người may ra người dân Mỹ lo lắng có lẽ số ca nhiễm bệnh của Mỹ phải lên đến 10 triệu người may ra họ mới nhận thức đủ cái uh, nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay là họ 2,9 triệu người nhiễm bệnh rồi nhưng mà vẫn rất là không xem trọng chúng ta biết tuần qua có những bang ở Mỹ ấy, là giới trẻ của Mỹ là còn tổ chức bữa, bữa tiệc thi xem ai nhiễm Covid đầu tiên là được thưởng cơ thực sự là sống rất là ảo hiện nay tư tưởng của giới trẻ của Mỹ ảo tương tự như các cái Ờ, công ty công nghệ giá cổ phiếu công nghệ họ phản ánh rất rõ ok đó là về thông tin tin tức uh, tuần qua còn tuần tới thì chúng ta sẽ không có thông tin gì quan trọng cả không có quá nhiều thông tin ngày thứ hai chúng ta có chỉ số là uh, sản xuất PMI IAN uh, lõi thực ra là cũng không không quá lớn đâu thông tin năm farm tuần qua đã là mạnh nhất rồi đấy bên cạnh đó chúng ta sẽ có thông tin về AU vào thứ ba như thường lệ vào thứ năm thì chúng ta sẽ có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp vào ngày ờ, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thôi và ngày thứ tư thì chúng ta có dự trữ dầu thô thế thôi và thứ sáu thì chúng ta có thông tin ờ, PPI tự chung lại tuần sau sẽ là một tuần thông tin không quá mạnh tuy nhiên chúng ta chờ đợi xem có thể là tuần vì thông tin ngày thứ năm thông tin năm farm mới công bố và thứ sáu Mỹ nghỉ luôn có lẽ tuần tới sẽ là tuần hấp thụ thông tin chúng ta chờ xem thị trường sẽ phản ứng như thế nào và xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật chúng ta nhìn rồi năm farm khi công bố giá vàng đang ở 72 nhanh chóng giảm xuống đến 58 sau đó lại bật ngược trở lên 80 trước khi đóng cửa 75 tự chung lại hiện nay giá vàng đang có xu hướng là đi trong cái kênh tăng giá này và chưa có xuống bứt phá ra ngoài kênh tuần sau chúng ta tiếp tục mua bán khi giá vàng đi trong kênh này thôi bao giờ giá vàng phá qua kênh này chúng ta mới tính nhé hiện nay về ngắn hạn ngay phiên ngày thứ hai chúng ta có thể nhìn thấy giá vàng đã đi tích lũy rất lâu trong ngày thứ sáu trong biên độ là 72 77 như vậy tuần sau chúng ta sẽ canh mua bán quanh hai cái mức này giá phá xuống dưới 72 chúng ta sẽ sell top 72 chúng ta dừng lỗ ở phía trên 77 mà giá vượt 77 chúng ta sẽ buy top 77 và chúng ta dừng lỗ 72 nhé mục tiêu hướng đến của chúng ta sẽ là test cạnh trên này nếu chúng ta buy top 77 chúng ta sẽ hướng đến vùng 94 95 sell top 72 chúng ta sẽ hướng đến vùng 58 60 đó đó là chiến lược ngay phiên thứ hai đầu tuần ngược lại nếu giá vàng test lên hai cạnh trên này chúng ta cứ mua bán thôi đó. tuần sau chúng ta sẽ canh mua vàng ở vùng 5960 này chúng ta dừng lỗ 55 thôi đó. chốt lời 70 ngược lại nếu giá vàng lên 94 95 chúng ta cũng bán đấy chúng ta dừng lỗ trên 1008 1801 chẳng hạn đó và chúng ta chốt lời 80 đó là chiến lược vàng của chúng ta tuần sau à, phiên đầu tuần còn ngược lại khi nào mà có chiến lược mới trong ngày update thì tôi sẽ update hàng ngày cho quý vị nhé trở lại em các cặp tiền tệ đối với đồng AU trên USD chúng ta cũng đang chưa nhìn thấy xu hướng nhá xu hướng chung của đồng này thì hiện nay vẫn đang chưa có xu hướng gì mạnh à, tuần sau chúng ta vẫn sẽ tiếp tục canh nếu đồng ờ, này tiến lên vùng hỗ trợ này chúng ta sẽ bán thôi đó chúng ta vẫn canh bán đồng AU trên USD ở 0.6980 chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời cho 50 pip nhé đối với đồng AZ thì ngược lại chúng ta lại canh mua chứ không canh bán nhé nếu đồng này bứt phá lên chúng ta sẽ buy stop khi giá phá qua là 74.75 74.7 chúng ta sẽ mua tại 74.75 nhé chúng ta cũng dừng lỗ 50 pip 74.2 Đấy, còn chốt lời thì đỉnh cũ thôi 76 76.5 đối với đồng ờ, EU thì EU đang đi trong cái kênh giảm giá tuy nhiên EU lại đang được hỗ trợ trên H4 cũng đang hỗ trợ m 200 ờ, D1 cũng vượt m 200 do vậy ưu tiên EU chúng ta chờ break out kênh chúng ta mua nhá chúng ta không nên uh, ưu tiên bán nữa test kênh chúng ta không bán nữa bởi vì đây là lần chạm thứ tư rồi đó chúng ta sẽ ưu tiên kênh mua break out mua thôi đây break out đỉnh cú đây 1.1 uh, 3 1.1300 chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời thì 150 pip đối với ờ, EG thì không giao dịch gì cả UCSF UCSF cũng đang tích lũy nhưng chúng ta cũng không giao dịch gì cả UG UG thì chúng ta lại chờ nhá hiện nay giá đang tích lũy rất là chặt do vậy giá đi chiều nào chúng ta buy sell chiều đó thôi đây trong cái biên này chúng ta tích lũy rất là chặt đấy chúng ta sẽ buy khi UG ờ, vượt buy stop là 107.6 nhá Dừng lỗ là 107.3 40 pip 4, 30 pip thôi 107.6 dừng lỗ 30 pip chốt lời 100 pip ngược lại giá mà vượt qua 107.4 chúng ta lại sell stop nhá thì dừng lỗ 107.6 nói chung là chúng ta đối với Uzi này chúng ta đều dừng lỗ là 30 pip chốt lời 100 pip đấy chúng ta buy sell stop thôi không có đánh lệnh thẳng còn khi giá đang đi ngang này chúng ta không làm ăn gì cả nhá đứng ngoài làm quan sát đối với đồng u cạc này thì giá thì có xu hướng xuống tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không bán luôn đấy chúng ta sẽ chờ đợi thôi chờ đợi khi giá test lại thì chúng ta bán thôi đây giá test lại cái khu vực này 1.3620 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi và chốt lời cho 50 pip thì thôi EG EG thì chúng ta sẽ giá đang đi ngang rất là sâu xu hướng chung của EG này sẽ đi xuống chúng ta sẽ sell top thôi nhé theo tôi là chúng ta sẽ sell top đây chúng ta sell top thôi khi giá đóng cửa nến dưới 0.900 chúng ta sell top nhá chúng ta dừng lỗ là 0.940 dừng lỗ 40 pip chốt lời thì chúng ta sẽ chốt lời 100 đến 120 pip ngược lại nếu giá mà đi lên thì chúng ta sẽ buy ở top 0.940 9040 dừng lỗ 0.900 nói chung đối với tuần này chúng ta sẽ đánh khá nhiều lệnh sell top buy sell top bởi vì sao bởi vì phiên thứ sáu mới nghỉ phiên thứ hai rất có thể sẽ có biến động có trường hợp là nếu các bạn ngủ dậy mà giá qua điểm buy sell top rồi thì các bạn đặt lệnh buy limit và sell limit tại điểm stop đó. Nếu giá quay lại thì chúng ta khớp lệnh, không thì thôi nhé. Đối với GU, GU thì đang ra cái xu thế tăng giá, tuy nhiên chúng ta tạm thời không nhìn thấy điểm vàng. Tuần trước thì chúng ta ăn một lệnh buy GU rồi, ở 400 rồi chốt lời 530 rồi tuần này chúng ta tạm thời chờ đi khi có chiến lược mới tôi sẽ update nhá gì chúng ta cũng tương tự GU thôi chúng ta tạm thời chờ GN thì chúng ta nó đang đao chen chúng ta cũng chưa nhìn thấy điểm dừng tốt nhất chúng ta cũng đứng ngoài chờ có gchf chúng ta sẽ canh nhá canh ba sell top với gchf cũng đang tích lũy khá là chặt quanh biên độ này Đó. GCSF ờ, chúng ta sẽ buy sell tốt thôi nếu giá vượt qua 1.1 800 chúng ta buy và chúng ta dừng lỗ 50 pip đấy chốt lời trong 50 pip ngược lại nếu giá xuống đóng cửa phía dưới 1.1770 thì chúng ta sell tốt. chúng ta cũng dừng lỗ 50 pip và chốt lời 120 pip đối với ờ, GCSF thì chúng ta chờ buy sell tốt thôi nhé không đánh đấm gì cả nó đang tích lũy chặt rồi ưu tiên xuống sell nhá đây là ưu tiên xuống sell bởi vì thế này của nó đang nhiều khả năng là là thế giảm tất nhiên là nếu nó theo hướng nào chúng ta theo hướng đây thôi đối với GCAD và GAUD thì chúng ta đứng ngoài nhé chưa có lệnh khi có lệnh trong tuần tôi sẽ update đối với mã chứng khoán thì đối với Dow Jones Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là Dow Jones hiện nay uh, phiên hôm ờ, thứ sáu tuy thị trường là gì công bố tin rất tốt nhưng Dow Jones không tăng được nữa điều này chứng tỏ là cái tại thời điểm công bố thì Dow Jones tăng 300 giá sau đó Dow Jones nhanh chóng bị bán về quanh giá mở cửa và cuối phiên kết phiên Dow Jones chỉ tăng hơn 100 điểm thôi tăng rất ít chúng ta còn nhớ năm farm tháng trước khi công bố tin Dow Jones tăng hơn nghìn giá và sau đó kết phiên là tăng gần một nghìn giá. Nhưng thuộc tuần này, tháng này công bố tốt hơn cả tháng trước. Tuy nhiên Dow Jones lại chỉ tăng được có hơn 100 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc giờ gần như tin tốt đã phải đánh vào giá. Có tin tốt, Dow Jones không tăng giảm đáng kể. Tuy nhiên nếu tin xấu có thể là sẽ phản ứng ngược đấy. Sẽ phản ứng giảm khá mạnh. Do vậy có thể nói là kỳ vọng tăng giá Dow Jones còn rất ít. xuôi chung sẽ giảm giá thôi do vậy ưu tiên của chúng ta vẫn là ưu tiên canh bán thôi không sao cả sai thôi sai dừng lỗ đúng thì chốt lời thôi trong đầu tư thì đúng hay sai nó mang ý nghĩa tương đối thôi tuần này chúng ta sẽ canh Dow Jones bán tại đỉnh tuần trước nghĩa là sao đây nghĩa là chúng ta canh bán Dow Jones quanh 262 nhé 262 cộng trừ 100 giá tùy theo bạn thôi bạn dừng lỗ cho tôi 300 giá là 265 Đấy, tranh bàn quanh 262 bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy D ngày là đang dưới MA200 Đấy, MA200 là 263 như vậy chúng ta sẽ bán dưới MA200 262 263 dừng lỗ cái giá vượt qua M200 265 nha còn chốt lời chúng ta chốt lời 1000 giá cho tôi đấy chốt lời có lẽ chúng ta chốt lời hơn 1000 giá 1200 giá chúng ta chốt lời ở 25 đó đây là đánh ngắn hạn trong tháng còn nếu mà đánh dài thì rõ ràng tôi sẽ phân tích thế này để các bạn chọn điểm thôi còn tùy theo thôi chúng ta có thể nhìn thấy nhá 3 tuần liên tiếp Dow Jones đều có áp lực bán rất là mạnh nến thì có nến xanh nến ờ, đỏ nến giảm có nến tăng nến giảm tuy nhiên cả ba tuần dâu trên đều rất là mạnh thứ hai chúng ta ra đầu thị tháng này chúng ta nhìn thấy này Đấy, mỗi khi Dow Jones có cái dâu trên hoặc dâu dưới đẩy lên mạnh thì sau đó giá thường đảo chiều rất là mạnh mẽ Đấy. bây giờ chúng ta nhìn thấy là gì tháng trước Dow Jones tuy đóng cửa tăng nhưng mà dâu trên rất là mạnh nó thể hiện cái áp lực bán đang rất là mạnh đấy và tháng này đã tạo dâu trên rồi mà là mới là đầu tháng thôi mới là mùng, mùng 3 thôi đầu tuần sau mới là mùng 5 đến mùng 10 do vậy rất nhiều khả năng tháng này Dow Jones sẽ tháng giảm điểm giảm điểm khá mạnh luôn ạ đấy nếu không có gì thay đổi đây chúng ta có thể xem lại lịch sử bất cứ khi nào có áp lực mua đẩy chân rất là dài thì sau đó giá đều tăng ngược rất là mạnh còn đây thì áp lực bán dâu trên rất là dài thì sau đó giảm mạnh cũng là phù hợp phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại vì kinh tế thì rõ ràng là xấu rồi không phải bàn nữa bây giờ chỉ có mỗi ông Fed là ông đang bơm tiền chưa có trong tiền lệ không thể tính được đó Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là cái trợ cấp của Mỹ cũng chỉ đến tháng 7 thôi. Sau tháng 7 có thể Quốc hội Mỹ sẽ thỏa thuận được một gói cứu trợ mới nhưng tôi tin là nó sẽ thấp hơn cái gói cứu trợ đầu tiên rất là nhiều không thể phát tiền một cách vô tội vạ được cũng như Fed Fed mua uh, trái phiếu chính phủ Mỹ nhưng khi nền kinh tế lạc quan trở lại có thể cái tốc độ mua hoặc là cái cường độ mua của Fed sẽ giảm đi Đó. còn xét về chỉ số kỹ thuật thì rõ ràng với áp lực bán mạnh như thế này thì rất nhiều khả năng tháng này sẽ tháng giảm mạnh của Dow Jones chứ không phải tháng tăng nữa còn các bạn đánh ngắn thì chúng ta đúng chốt lời sai dừng lỗ không có gì bất ngờ cả chúng ta cứ chiến đấu thôi đó là về Dow Jones còn về Nasdaq thì tương tự như Dow Jones thôi Nasdaq tuy nó đang lập đỉnh thật đấy nhưng mà nếu xét trên góc độ kỹ thuật thì Nasdaq lại đang dao động theo mô hình nêm nhá à. hôm uh, thứ năm Nasdaq cũng chạm đúng cái cạnh trên của chen đi xuống thôi à, là là là là quay đầu Nasdaq thì đang đi trong cái mô hình nêm nêm này là nêm đảo chiều bạn nhé sau chu kỳ tăng và nêm tăng thì giá sẽ đảo chiều xuống do vậy Nasdaq chúng ta có hai cách để chúng ta bán một là tiếp tục test cái cạnh này chúng ta bán đấy 10k4 10k5 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 200 giá còn chốt lời thì 500 giá ngược lại nếu không thì chúng ta đợi break out cái cạnh dưới nêm chúng ta mới bán đợi breakout cạnh dưới nêm thì chúng ta sẽ đợi trong tuần thôi nó breakout tại điểm nào tôi sẽ có chiến lược tại điểm đó nhá nếu không có gì thay đổi thì chắc đâu đó nó sẽ quanh tầm 9k9 hoặc 9k950 gì đó tùy theo phiên breakout thôi đó. còn nếu không tốt nhất các bạn nên bán Dow Jones nó lành hơn còn Nasdaq thì mấy con Nasdaq chạy ngáo lắm cứ lập đỉnh liên tục trong điều kiện kinh tế khủng hoảng thì khó nói lắm khi nó đã chạy không theo kỹ thuật rồi thì khó mà đánh theo kỹ thuật đối với SP500 thì nó đi tương tự Dow Jones không khác gì Dow Jones là mấy cả đấy nó mạnh hơn Dow Jones một chút nó lai pha giữa F giữa Nasdaq và Dow Jones đấy cái dâu trên áp lực bán của nó thấp hơn Dow Jones nó cũng không bị áp lực bán mạnh giống Dow Jones tuy nhiên à, nó cũng đang gặp kháng cự rất là mạnh ở cái khu vực à, đỉnh cú đây à, 316 5 nói chung là quanh 316 60 31 70 thôi các bạn hoàn toàn có thể bán nó và dừng lỗ qua đỉnh cũ nếu nó vượt qua đỉnh cũ thì các bạn cắt lỗ thôi không chúng thả nó luôn đối với dầu dầu thì lại tương tự như Nasdaq nhá đang tạo cảm giác lên nhưng không phải là lên đâu nó đang tạo ra mô hình ờ, tiếp diễn nêm đảo chiều đó đây dầu đang tạo ra mô hình tiếp diễn nêm đảo chiều các bạn có thể canh nếu trong trường hợp dầu có tăng lên thì các bạn bán được ở cạnh trên của nêm là tốt nhất nếu không chúng ta đợi phá xuống dưới cạnh nêm chúng ta bán Đó. không nên đón sớm xu hướng chung của tôi quan điểm tôi thì dầu sẽ xuống không lên được bởi vì cái đáy của dầu chưa xây chắc dầu rất khó lên cũng như dầu đã tăng khá mạnh rồi hiện nay đang tiếp cận gần m 200 rồi dầu sẽ phá xuống thôi Điểm bán lý tưởng chính là điểm khi dầu breakout nêm này chúng ta bán xuống. Đây là điểm bán lý tưởng. Trong tuần sau thì nêm của nó đang nằm ở đâu đó quanh 386. Đây. 388. 388 387. Breakout tầm 388 bán là hợp lý. Bây giờ đang 42, rất là gần đấy, thực ra thì hơn một giá thôi. Ok, đó là toàn bộ cái ờ, chiến lược vàng forex ờ, chứng khoán và dầu chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công